Hello, xin chào mọi người Lâu lắm rồi mới gặp lại mọi người ha Thì hôm nay Ly sẽ uh, chuẩn bị đi đám cưới của bạn Ly Thì Ly sẽ ngồi Ly ờ, make up uh, ờ, với lại skincare sương sương Sau đó là Ly sẽ ngồi uh, tâm sự nói chuyện với mọi người Về những cái uh, thay đổi những cảm xúc của mình trong cái thời gian uh, mang thai Bây giờ thì Ly đang ở tuần thứ 29 rồi Và mình rất là mong được gặp em Mango thì bây giờ mình sẽ đắp uh, uh, lotion mask nha thì dạo này Ly đang rất là thích cái bạn uh, Claire này à, trước khi mà đổ lên bông á, thì Ly sẽ xịt một cái lớp uh, xịt khoáng cái bông này trước cho nó hơi ẩm ẩm ẩm đã đây là nước hoa hồng không mùi của Declare thì sản phẩm này giúp cân bằng độ pH cho da ngoài ra thì nó còn giúp các bạn tức thời cho da nữa một cái điểm mà Lý rất là thích đó là dù cái cấu dạng lỏng nhưng là nhưng mà nó có một cái độ sánh cho nên là khi thoa các bạn sẽ cảm thấy là da mình được cấp nước tức thời á ngoài ra cái sản phẩm này còn dùng để chống viêm giảm sưng trên da cho nên là các bạn mà bờ da đang bị ờ, mẫn đỏ hay là bị mụn á, đều có thể sử dụng được nha để tầm khoảng 3 à, phút 3 phút rồi mình sẽ gỡ ra rồi mình quay trở lại với vấn đề về thai kỳ của tôi lại ly á lại ly ở tuần thứ 29 rồi lại ly nghe rất là nhiều người nói là à, khi mà mình mang thai á thì mình là bôi à, cái những cái kem chống rạn hay là giọt chống rạn thì nó sẽ đỡ rạn nhưng mà một ngày đẹp trời thức dậy tự nhiên dung kêu trời bụng em kia bụng em rạn tà la luôn tao mình tá hỏa mình soi gương trời ơi ở dưới cái vòng bụng dưới của mình là đã bắt đầu xuất hiện những cái vết rạn ấy, mọi người có hiểu là giống như là ờ, xa cái, cái cánh đồng khô hạn mà nó xuất hiện những cái vết nứt nứt nứt á thì cái bụng mình nó cũng xuất hiện những cái vết như vậy rồi đó mặc dù là mình rất là chăm uh, bôi uh, dầu uh, để mà uh, chống rạn nè bôi kem chống rạn nói chung là trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy mà mình tắm xong á là mình đều bôi những kem rạn khác nhau hết nhưng mà nó cũng không có thể nào mà tránh được hết thì mình nghĩ đó là do cơ địa rồi ha mọi người ha cố gắng mà mình bôi kem để nào cho nó hạn chế hạn chế da nó khô với lại nó nó sẽ bị ờ, bị bị ờ, sao ta ừ, cái bụng nó sẽ bị rạn nhiều hơn chứ không thể nào mà tránh được nhiều người thì thấy nhiều người sinh nó như chị họ của Lê chẳng hạn thì sinh ra cái bụng nó không có bị rạn một chút xíu nào hết sao mình bị hay ta chắc là do mình tăng cân nhanh quá hơn Lê đã tăng tăng bây giờ là 15 cân rồi Lê bây giờ là 75 kg ngủ dậy tưởng tượng mình giống như cái thùng phi nó cũng hồng hồng rồi ha ồ đắp xong mọi người thấy da bóng không da bóng kìa hả nhìn thích ghê á chịu khó ở nhà đắp lotion mask mọi người ơi thì sau khi mà đắp cái lotion mask xong thì da của mình cũng khá là ẩm rồi ha mọi người ha thì bây giờ đi sẽ uh, sử dụng ờ, kem khóa ẩm thôi một bước này cũng khá là lười mình là sử dụng cái kem dưỡng của Claire này tên là Midnight Blue Calming Cream cái em kem dưỡng Claire Midnight Blue Calming Cream này á nói là midnight có nghĩa là dùng ban đêm nhưng mà thật ra thì có thể dùng cả sáng lẫn tối thì riêng ly thì ban ngày ly vẫn rất là thích sử dụng bạn này bởi vì chất kem nó thấm rất là nhanh và nó kiểu rất là mát rất refresh trên da mọi người à, nó có thành phần chủ đạo là chiết xuất hoa cúc la mã vitamin B3 ceramide và Santala thì cái sản phẩm này nó giúp làm dịu và phục hồi da rất là tốt các bạn bị mụn da mẫn cảm da thường đều có thể sử dụng được sản phẩm này ok ha xong fresh quá da cũng ok rồi ha Bây giờ sử dụng kem chống nắng của Skin Solofi cái này thì dạng à, cushion đó cho nên là mình tán cũng khá là dễ mọi người cho em hỏi là ở đây có ai ờ, đã từng mang thai mà bị chuột rút không và lý do sao mà mình bị chuột rút vậy ta có những buổi sáng tự nhiên thức dậy xong mình duỗi chân xong cái chân mình nó đau kinh khủng mà mình bị chuột rút đó mọi người có bữa mà mình ngủ dậy sau mình bị chuột rút mình kêu đau đớn dã man cái ông chun tự mà sắp đẻ <laughs> ôi tự tưởng sắp đẻ trời ông cơ em con đẻ rồi hả có còn lên bệnh viện không rồi tôi bị trục rút trời ơi sợ ông ơi xuống massage đồ các kiểu cũng may là buổi sáng là chun lúc nào là cũng cà cà với lê từ cái ngày mà bị à, liệu trục rút á là cứ buổi sáng là cứ cà cà ở bên cạnh đó đó lỡ như có bị à, trục rút á thì à, ông sẽ túc trực ở bên cạnh túc trực ở bên cạnh để mà, mà uh, massage cho ly nhưng mà cũng là người chồng tốt đó mình cũng thấy rất là khá là may mắn khi mà có Jun ở bên cạnh trong suốt cái thời gian mà mình à, mang thai mình cảm thấy là được uh, ao ủ đó dưỡng như là được uh, san sẻ chung cái nỗi đau thai kỳ với chồng của mình <laughs> rồi tiếp theo là mình sẽ sử dụng cushion nha mọi người cushion này là của s boy cái dòng này là dòng glow á nên là khi mà mình sử dụng thì da mình nó sẽ có một cái độ bóng rất là đẹp thì rất là thích em này mặc dù đây là đứa rất là ít make up nhưng mà đây là rất rất rất là ghiền rồi vì cái packaging nó quá là đẹp và khi mà đánh lên da thì nó che phủ trung bình thôi nhưng mà được cái nền da rất rất rất, rất là xinh ví dụ như mọi người muốn ờ, che phủ thêm thì mọi người có thể dùng kem che khuyết điểm mấy cái chung là thấy nó che phủ trung bình đó mọi người dùng phấn phủ Ly sẽ dùng phấn phủ của Chanel Nói chung là Ly không rành đồ makeup đâu Tại Ly thấy cái packaging nó đẹp cho nên Ly mua về thôi Dùng cũng ok phết Đó. Ly sẽ sử dụng cho cái vùng chữ T Thật là mình không có rành makeup đâu mọi người lớp nè đúng không <laughs> rồi thì là mình sẽ sử dụng à, phấn má hồng ngày này rất là thích sử dụng phấn má hồng của Kenmake Kenmake à, giá bình dân dùng thì đẹp xinh màu rất là dễ thương luôn này thì hôm nay để coi lựa đánh màu nào đây mình sẽ đánh màu không hai màu ưa thích của mình màu này là màu giống kiểu là apricot đào mơ mơ mơ một cốc hồng hồng mà hồng hồng sữa à, có pha một chút xíu cam cam đánh lên nhìn ờ, mặt rất là baby rồi sẽ trộn những cái màu này với nhau ha rồi ờ, mình sẽ đánh cái phần chỗ gò má để mình cười lên nha smile đó mọi có thấy cái sự kỳ diệu của má hồng không nó giúp cái mặt của mình nó trở nên là bừng sáng hơn hẳn luôn á <laughs> là mình kiểu trả lại không kiểu mình giống như là nữ sinh 18 tuổi nó có cái độ bóng nhìn xinh quá ha wow. khi mà mình mà sử dụng xong môi rồi mình nó thích mix màu với nhau màu này màu kia vậy đó ok vậy là xong mọi người thấy lên makeup nhanh không khá là nhanh ha ừ, chuẩn bị skincare cũng nhanh mà makeup cũng nhanh vậy thôi nên là kiểu every look ở đây luôn á dù là có đi ờ, đi ở nhà đi ờ, đám cưới hay đi chợ hay là đi ờ, gặp nghĩa cũ thì vẫn là một cái makeup quen thuộc như vậy chủ yếu là lý thích là khi mà make up á, thì mình sẽ uh, ờ, show được cái làn da kiểu glowy với lại nhấn vào cái đôi môi kiểu trúng trúng trúng chiếm à, cảm ơn mọi người đã xem video tới tận cái giờ phút bây giờ ngồi hơn 10 phút để nghe tôi nói lặng nhãng cũng mệt lắm á <laughs> nhưng mà rất là cảm ơn mọi người nha à, ly hy vọng là sẽ gặp lại mọi người sớm thôi trong những video tiếp theo bây giờ thì bye bye chào tạm biệt <laughs>